Bạn có thể giúp trẻ học từ mới bằng cách chơi một trò chơi từ bảng chữ cái. Bạn có thể bắt đầu trò chơi bằng cách nói chúng ta chuẩn bị đi du lịch và cha mẹ sẽ mang theo và sau đó đặt tên cho một vật gì đó bắt đầu bằng chữ A, ví dụ cái áo. Sau đó, trẻ có thể liệt kê những vật khác nhau bắt đầu với chữ B Trẻ có thể nói, con chuẩn bị đi chơi và con sẽ mang theo bong bóng. Sau đó, bạn có thể nói, chúng ta chuẩn bị đi chơi, cha mẹ sẽ mang theo một cái cốc. Bạn có thể tiếp tục thay phiên nhau và liệt kê mọi thứ bắt đầu bằng mỗi chữ cái trong bảng chữ cái. Trò chơi này giúp trẻ học được từ vựng mới, trong khi củng cố thứ tự của các chữ cái trong bảng chữ cái.